chẳng thể tin rằng em vẫn cứ đợi một người như anh từng khiến cho em tổn thương đến thế một người chẳng nhớ về phút giây đầu tiên đôi ta có nhau chẳng biết rằng em vẫn chẳng thể tin rằng em vẫn cứ đợi một người như anh từng khiến cho em tổn thương đến thế một người chẳng như